Xin chào cô dì chú bác anh chị và tất cả mọi người nhé Tiếp tục quay trở lại video tiếp theo của Giang ngày hôm nay Xin chào các bác chào mọi người nhé à, Nay thì à, Giang tiếp tục là truyền tải tới mọi người một cái um, video Hôm nay thì à, là đây là anh Sùng, mình là trưởng thôn Hôm nay anh Sùng là với mình là sẽ đi khảo sát một cái con đường rất là khó khăn à, thuộc thôn Háng Xê anh nhỉ? Vâng à, Có 40 hộ nằm à, sâu với ở trong bên kia Và trước khi vào trong bản thì phải qua một cái con đường vách đá nó rất là nguy hiểm khó khăn thế anh Sùng ờ, anh ờ, nói như vậy thì anh có thể giới thiệu cho mọi người biết là cái từ đoạn đường này hay vào trong kia là như thế nào anh giới thiệu dẫn em đi để dạ. xem cho mọi người cùng <coughs> dạ. biết đấy vâng à, chào xa Trường Giang và chào tất cả mọi người đường của đi vào bản C cái trường Hán C <coughs> thôn Hán C thì đi ờ, từ ờ, dưới ờ, đầu cầu vào huyện lên trên này một đoạn đường có một đoạn ô tô còn từ đây là có cái đường bế tầm khoảng 70 cm thôi là đường đá váy đá hai đoạn một đoạn từ đây vào trong ừ. kia là cũng phải <clears throat> khoảng 6 70 mét còn một đoạn uh, tích ở trong nữa là cũng phải gần 50 20 mét 30 ừ, đến 50 mét à, treo leo trên váy đá bây giờ chỉ bám một cái cầu đi qua à. rồi lắm thế là thế bây giờ anh dẫn mọi, em với mọi người vào trong đấy nhỉ đi ừ. anh anh cứ nói chuyện đi chúng ta lên nào mọi người quay phim cái này là uh, trước là cũng uh, sửa đi cái máy đi được nhưng mà ừ. à. đá nhiều không phá được à đá nhiều không phá à. được đấy, ừ. mấy người rơi ở à. đây nhưng mà à mấy người rơi đây rồi à, đây. Không... Được. Đây thì uh, bây giờ Giang Đi Sùng sẽ đưa mọi người vào để xem cái con đường mà vào bản hang C Ở bên kia là là 40 hộ đây anh nhỉ Anh nhìn ra xa bên kia mọi người có thể nhìn thấy này à, Là 40 hộ ở bên kia và con đường này thì là vào yeah. Ờ, hôm nay thì Giang lên khảo sát cái con đường vách đá Treo leo theo như anh Sùng đã giới thiệu ừ. Thế ngày trước là, là anh bảo là có có mấy người ngã xuống đây rồi đấy à? Vâng. Rơi xuống vực này rồi đúng không? À. Ồ. À đây à? Vâng. Ờ. Ui dồi ôi. cũng bị hai lần. Một đây, lần là anh chở ráng đi ờ, xuống dưới Nhật Trường. À, anh cũng bị rồi. Vâng. Ôi giời con rất là nguy hiểm. Đây này đi thực thế cùng anh đấy. Hai chỗ này xuống. Ừ. Ờ, một lần là anh cũng bị ở đây rồi. À. Thế có chỗ này nó hẹp ấy mọi người. À thì là rất là nguy hiểm hai xe tránh nhau đây là có cái lá này chê cho nó đấy nó à. anh rơi lên xuống là anh có đứa con với ừ. Ờ, đèo vợ nó thì vợ lao từ lên xuống khoảng 10 mét thôi ừ. đầu nó uh, bị khâu máy muối còn anh treo bắt được cái cây này này à, thì anh uh, không bị sao nhưng ừ. mà người vợ nó lao lên xuống ừ. bị ở đây ngã từ cái đoạn này sang kia là nhiều người nó ngã rất nguy hiểm mọi người này rất chia trượt thì tiếp tục nó, đường 6 à, với lại rất ừ. là hẹp à. đã đi khó thế nhưng cả đoạn đường này như anh nói là đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn rồi rồi dạ. rất nhiều đấy. và anh cũng đã là được từng uh, ngã trong cái vực này rồi. Dạ. Ở dưới này là vực chứ anh nhỉ? Vực, dưới trường vực uh, vực. Còn một chỗ hẹp hẹp kia là toàn đá. Được. Dạ cái đấy là muốn mở rộng ra thì phải có một nở mọi người ạ thì uh, để mới làm được ở đây cũng có cái khe, khe suối đi vào đây nhỏ nhỏ cái này là bắt vào ờ, ruộng đúng không anh à đây à này bắt vào ruộng mà. Ừ. à đây à hôm nay được anh uh, sùng uh, uh, sùng trưởng thôn dẫn đi xem một con đường được vào bản từ cái chỗ đầu nãy anh em mình đứng này vào trong bản là khoảng bao nhiêu mét anh nhiều Khoảng hơn hai cây không? Vâng, hơn hai cây. hai cây đấy nhỉ. Hơn hai cây đấy. Ừ. Hay gần ba cây. À. Được, thấy cái đoạn này là đá, từ trong này là À, cho nên trong này là đất. Đất Chứ khoảng là tầng xem ờ, nào. Đang tính từ đây ra thì ờ, mình anh từ lúc đi bộ vào đây thì là khoảng 50 mét thật. Thì nó có đá nên là mọi người không bỗ được. Không phá được đâm ra thấy anh Sùng anh ờ, Nói như vậy thì bây giờ muốn phá được cái này Thì là mọi người phải dùng bồn nở Thì mới phá được cái đá này Để nó rộng con đường nó ra ấy Thì nó bên dưới này nó là vực mà Nó rất dễ là là mình lăn đây và có người đã đã lăn xuống vực rồi ừ. Khoảng 50 mét thôi Còn thứ bên trong này là Khoảng uh, ờ, Đấy là là vào đường đất anh nhỉ? làm đường bê tông với mở rộng để bà con đi lại thuận lợi bà con thì cũng rất là muốn để làm có cái đường đi lại tốt thì bà con cũng sẵn sàng để bốc công và uh, tham gia để làm cho đi lại được ừ. đường này đi rất nguy hiểm bà con có rất nhiều người nó đi qua nó rơi Và chở ừ. củi các thứ là nó vướng nó rơi ừ. <clears throat> đường này có vực thẳng xuống dốc rất là dốc rất là nguy hiểm vâng. vực sâu đây vâng, em thấy nguy hiểm nhất là cái đoạn ngoài vâng, ngoài đầu đường kia cái đấy mà lao xuống đấy là đúng là chỉ có vớt lên vâng. mình à, đi uh, cùng vâng. sùng để để đi à, mình khảo sát cái con đường đấy mọi người nhé ừ. để, để mình xem là, là như thế nào và thực tiễn nó làm sao nó trực tiếp là trưởng thôn dẫn mình đi vâng. đấy, biết cái đây là đây là đường đất rồi hay, hay đi bộ đúng không anh nó đi thẳng từ vào khu rừng này đi vòng ừ. cứ lượn đi theo cái sóng à. Ờ, <coughs> là tiếc quá thì ờ, Giang không đi xe máy vào trong đấy tối đấy. Vâng. Hiện nay là Giang ờ, anh Sùng trưởng thôn anh ấy dẫn đi khảo sát một cái con đoạn đường vào cái cái thôn Háng C là có 40 hộ biệt lập ở phía đằng xa bây kìa. Cái tay Giang đang chỉ mọi người nhá. Cái con đường mọi người đi là theo cái vách gọi là đá treo leo bên này là vực đấy có được à, anh Sùng chia sẻ thì tại vào trong đó thì mình đi xe máy cũng được thôi nhưng mà nó hơi mất thời gian một chút đấy nên lúc nãy là Giang với anh Sùng là đi bộ để khảo sát con đường để, để ghi hình cho mọi người cùng xem và biết và mong muốn của anh Sùng trưởng thôn với bà con là cũng muốn có một cái con đường nó rộng hơn và có bê tông để đổ đi lại cho nó dễ dàng ấy, thuận tiện để bà con có thể là ờ, xuống dưới này đa số bà con làm lúa ở đây đúng không nhỉ anh nhỉ? Vâng, lúa. Đấy, với lại là ở dưới là huyện trung tâm huyện à, chậm tấu mà. Như là trên đường mà Giang đã đi xem khảo sát rồi. Thì có đoạn vách đá mà người là có 50 m thì anh à, anh uh, Sùng chia sẻ anh nhỉ, 50 mét nhỉ? Vâng, vâng là hơn 50 m. Ờ à, hơn 50 mét đúng không? Vâng. Thì là anh mong muốn là là mở rộng ra ấy. để để nó không nguy hiểm trong quá trình đi lại của bà con. Hôm nay là Giang lên chỉ có khảo sát con đường mong, mong muốn là kêu gọi những nhà hảo tâm đấy, mọi người à, biết được cái thôn Háng Xê là bản nào nhất để mọi người có thể là Ui dồi! đấy chia sẻ và biết đến cái hoàn cảnh ở thôn Háng Xê này đấy. Thì cái chỗ này là đường đất thì nó dễ mọi người nó dễ đi chứ à, đường đoạn đường đá này là không không không ấy được không bỗ được không đào được ấy nên mình đi bộ ờ, vào một chút thôi mọi người nhá Thì còn ờ, đi xe thì rất là khó Vì mà này mùa, mùa, mưa mùa mưa thì chắc là trơn lắm anh nhỉ Khó đi đúng không? Trơn nhưng mà đường này nó không có máy thì à. Mưa đến đi đường nhưng mà ờ, hẹp quá ừ. Vâng. Mùa mưa thì anh kể là mình hỏi hẹp trước mắt là mở rộng đường trước dạ. Đây là mong muốn anh mở rộng cái hòn đá này này Người dạ, này đập Đấy. Để vực cái này là vực hết rồi đây là toàn đá hết đây là đá đây hòn đá này mọi người khoảng 50 mét thôi mọi người đây là anh bảo là không phá được con mới được hoặc là mình dùng bột nở đấy bên này nó vực mà đó ở đây đoạn này nguy hiểm nhất này cái mảng ngã cái xe mình với anh anh sùng lên này hứa sùng chừng uh, à, thôn này đó, để con đường mà vào vào đến uh, phía đằng trong kia 40 hộ thì còn hơn ở đây anh trồng kể là hai cây hai cây số bây giờ rất là khó khăn đấy và bản để một con đường ra đến huyện thì uh, hầu như toàn đường đá vách treo leo thôi đấy là cái mong muốn bà con và anh Sùng muốn là mở nó rộng ra để nó an toàn hơn mọi người từ đây mọi người có thể nhìn thấy này đấy đường lên toàn đường đất này đi vào thôn này vào háng xe này đấy, 40 hộ biệt lập nằm trong kia kìa con đường đi vào mình biết rồi mở con đường độc đạo khá rất là cứng mọi người xem được video của Giang hôm nay thì mình đi khảo sát uh, bộ con đường một đoạn để cho mọi người biết được cái cuộc sống ở trên đồng bào vùng cao ở ờ, Hơ Mông này nó vất vả như thế nào con đường đi lại khó khăn hầu như là mọi người đi lúc Giang đi từ dưới lên này như toàn đi số 1 mới lên được không thể nào đi số khác được nó rất là khó lên đến đây thì anh em đi vào bộ chục mét mà Đấy, Giang chỉ hôm nay là vào khảo sát trước video ngày hôm nay đấy cho mọi người cùng à, xem và biết được cái, cái thôn bản tháng C trong này mọi người có thể là cảm nhận nó trực tiếp và biết rõ hơn nếu mọi người mà thấy video của Giang mà hay và biết được những hoàn cảnh cuộc sống của bà con trên vùng cao nào mọi người hãy chia sẻ cho Giang và mong rằng là những nhà hảo tâm những à, con người có tấm lòng vàng mong muốn ủng hộ cho bà con để để có thể là mở rộng thêm con đường này hoặc là đổ đường bê tông thì liên hệ à, cho Giang biết nhé Các video làm này Giang cũng xin phép được khép lại đây thôi để tối rồi để mấy anh em phải về Giang xin à, hẹn cô chỉ chú bác và tất cả mọi người là ở video tiếp theo nhé Xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người